Cũng giống như việc đi săn, nếu như chúng ta không hiểu được rằng con mồi của chúng ta là ai hay là họ đang ở đâu thì chắc chắn chúng ta sẽ không săn chúng bất cứ một con mồi nào cả, đúng không ạ? Bước đầu tiên đó chính là việc lập danh sách khách hàng tiềm năng. Cũng giống như việc đi săn, nếu như chúng ta không hiểu được rằng con mồi của chúng ta là ai hay là họ đang ở đâu thì chắc chắn chúng ta sẽ không săn chúng bất cứ một con mồi nào cả, đúng không ạ? Vậy thì với việc bán hàng cũng vậy, chúng ta phải hiểu rất rõ đối với sản phẩm và dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp thì khách hàng của chúng ta họ có giới tính như thế nào, họ có độ tuổi như thế nào, họ có sở thích như thế nào, họ đang lên những trang mạng xã hội nào và thậm chí còn sâu hơn nữa về mối quan hệ của họ với gia đình, về à, về những cái điều mà họ quan tâm trong cuộc sống đúng không ạ? Thì khi đó càng chi tiết càng tốt các bạn nhé. Mình có thể lấy ví dụ nếu như các bạn đang bán về thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị về xương khớp chẳng hạn thì đối tượng khách hàng của các bạn là ai hãy thử động não thử động não xem nào hãy thử nghĩ xem nhá Dung chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người bạn nói rằng À đó chính là những người già đúng không ạ Những người già tầm từ 50 này đến 80 ờ, tuổi này Họ sẽ có rất là nhiều bệnh lý về xương khớp đúng không ạ Tuy nhiên các bạn đang bỏ qua một đối tượng vô cùng vô cùng quan trọng Mà chính những đối tượng này lại còn mua hàng nhiều hơn cả những người già nữa và chúng ta sẽ tiếp cận với đối tượng này một cách dễ dàng hơn là những đối với những cụ già đúng không ạ? Đó chính là ai ạ? Là phụ nữ các bạn nhé. Phụ nữ, phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi. Tại sao lại là phụ nữ mà không phải là đàn ông? Đúng không ạ? Và tại sao lại là phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi? Mình sẽ giải thích cho các bạn nhá. Phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi bởi vì độ tuổi này họ đã bắt đầu chín chắn hơn, họ đã bắt đầu có gia đình và quan tâm hơn tới sức khỏe của bố mẹ của họ, đúng không ạ? Và thứ hai nữa, đấy là họ có tiền mọi người nhá họ có tiền thế nên là cái hành hành vi chi trả của họ nó sẽ dễ dàng hơn là những cái bạn trẻ mà từ 20 hay là 18 tuổi thì những bạn đấy là là các bạn chưa kiếm ra tiền nên cái việc mà mua hàng cho bố mẹ các bạn ấy cũng sẽ được ưu tiên phía sau cái việc chi tiêu cá nhân của bạn ấy đúng không ạ và thứ hai nữa tại sao lại là phụ nữ mà không phải là đàn ông bởi vì phụ nữ của chúng ta thì thường hoặc là có một cái hành vi mua hàng theo cảm xúc chính vì vậy chỉ cần nhìn thấy một cái quảng cáo gì đấy động chạm đến cái lòng chắc ẩn của họ à, động chạm đến ờ, cái tình thương của họ đối với cha mẹ thì chắc chắn là họ sẽ sẵn sàng chi trả nhưng mà đàn ông thì sao ạ đàn ông thì thường là rất suy nghĩ rất là đơn giản họ cũng rất yêu bố mẹ của họ nhưng mà họ sẽ thường chọn cách là đem tiền về nhà và đưa thẳng trực tiếp cho bố mẹ hơn chính vì vậy các bạn hãy nhớ nhé hãy thật sự hiểu insight của khách hàng hãy thật sự hiểu rằng là với cái sản phẩm dịch vụ này thì khách hàng của tôi có thể là ai và họ có những cái hành vi như thế nào để chúng ta tiếp cận một cách thật hiệu quả và bước tiếp theo Dung sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn làm thế nào để tìm ra những con người này Kênh đầu tiên để có thể giúp cho các bạn tìm kiếm được khách hàng tiềm năng đó chính là bán hàng cho những người thân quen Tại sao lại như vậy? Bởi vì quá trình bán hàng nó sẽ trải qua 4 giai đoạn các bạn nhé Biết, thích, tin, yêu Đầu tiên khách hàng phải biết đến sản phẩm và dịch vụ của bạn Sau đấy là phải thích, sau đấy là phải tin Rồi cuối cùng mới là yêu đúng không ạ? Nó quá dài đúng không nào? Và đối với chúng ta những người mới bắt đầu Thì thực sự nếu như quá dài như vậy thì sẽ rất là dễ nản Chính vì vậy bán hàng cho người thân hoặc là bạn bè sẽ giúp cho quá trình đấy nó bó hẹp lại một cách vô cùng đáng kể bởi vì họ đã quá yêu bạn rồi đúng không nào chính vì vậy nên bạn bán cái gì thì họ cũng mua đó đấy là lợi ích đầu tiên và lợi ích thứ hai đấy là bằng những cái việc mà người thân bạn bè sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta thì họ sẽ cho chúng ta những cái feedback đầu tiên những feedback quý giá nhất để chúng ta đem những cái tư liệu đấy và giới thiệu thêm cho những khách hàng tiếp theo, những khách hàng lạ tiếp theo và nhờ những người này giới thiệu tiếp khách hàng cho chúng ta, đúng không ạ? Chính vì vậy nên hãy nhớ nhớ, hãy nhớ tận dụng hết những cái mối triệt để những mối quan hệ này các bạn nhé. Và làm thế nào để ờ, tận dụng hết triệt để được mối quan hệ này? các bạn hãy mua cho mình một quyển sổ có thể gọi đó là sổ tài nguyên hoặc là mỏ vàng hoặc là bất cứ thứ gì mà các bạn thích và hãy đề co cho nó thật đẹp vào để có cảm hứng viết vào nó mỗi ngày và mỗi ngày hãy viết ra ít nhất 6 người nằm trong danh sách khách hàng tiềm năng của bạn đó có thể là những người bạn bè trên Facebook của bạn này à, ra lại danh sách Zalo này danh sách à, danh bạ điện thoại này hay là à, những cái mối quan hệ à, họ hàng dây mơ dễ má của bạn đúng không nào? Những người bạn cấp 2, cấp 3, đại học này, hội đi phượt này đúng không ạ? Rất là nhiều cái hội mà bạn có thể nghĩ ra thì hãy liệt kê hết tất cả những điều đó xuống ít nhất 6 người một ngày các bạn nhé và hãy tiếp cận mục tiêu hãy tiếp cận mục tiêu đầu tiên chính từ những người thân và bạn bè của chúng ta chúc các bạn thành công Cách tiếp theo đó chính là hãy tiếp cận những khách hàng lạ đối với chúng ta bởi vì sau khi các bạn đã tiếp cận với khách hàng cũ, khách hàng thân quen rồi thì tầm 2 đến 3 tháng thôi là bắt đầu cảm thấy là không biết bán hàng cho ai nữa đúng không ạ? Vậy thì đấy là lúc mà chúng ta hãy đi săn mồi, hãy đi tìm những cái mối quan hệ lạ và làm thế nào để có được những mối quan hệ lạ đấy. Dung sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái chiến lược vô cùng hiệu quả các bạn nhé. Chiến lược đầu tiên đó chính là chúng ta hãy xin lời giới thiệu. Có một thống kê rằng là hơn 60% mọi người trên thế giới thì mua hàng thông qua lời giới thiệu của một ai đó Điều đó có nghĩa là khi mà bạn à, được nghe một cái lời bảo chứng của một ai đó về một sản phẩm gì đấy thì chắc chắn là bạn sẽ tin tưởng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì à, khi mà họ à, đã yêu cái sản phẩm đấy rồi thì họ sẽ rất là tự tin lan tỏa sản phẩm đấy tới những người xung quanh và bản thân bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tình yêu sản phẩm đó của họ đúng không nào? Giống như là lần gần đây nhất mà khi mà Dung đi mua mỹ phẩm thì cũng là nhờ một cái người bạn của Dung Dung hỏi là à có cái sản phẩm nào mà dưỡng dưỡng ẩm cấp ẩm cho da tốt không thì bạn của Dung đã giới thiệu đến một cái dòng sản phẩm vô cùng tốt và khi nghe một cái người bạn mà mình tin tưởng giới thiệu về sản phẩm đó thì Dung đã đi mua ngay lập tức đúng không ạ? Vậy thì đối với những người ngoài kia cũng vậy khi mà chúng ta bán sản phẩm của chúng ta thì hãy hãy đúng như cái quá trình biết thích tin yêu hãy tìm ra được những cái đối tượng những cái khách hàng đầu tiên và giúp cho họ đạt kết quả từ sản phẩm của chúng ta để họ yêu sản phẩm của chúng ta và từ đấy à, xin lời giới thiệu từ họ hãy nhờ họ đi tìm những cái mối quan hệ khác cho mình và giới thiệu khách hàng mới cho mình thì điều đó sẽ vô cùng tự nhiên và vô cùng lan tỏa dung có một cái câu chuyện như thế này khi mà dung bắt đầu bán xương khớp Ờ, sản phẩm uh, thực phẩm chức năng xương khớp thì thực sự là mình rất là khó tìm kiếm khách hàng bởi vì cái mối quan hệ của mình nó không thể nào mà uh, có được quá nhiều những người mà lớn tuổi từ 50 đến 80 tuổi mà họ tin tưởng mình được Tuy nhiên có một điều rất là may mắn đấy là ở trong nhà của Dung thì có bác giúp việc à, Dung đã cho bác sử dụng và bác sử dụng vô cùng hiệu quả sau 2 tuần Chính vì thế nên bác vô cùng yêu sản phẩm luôn Và khi mà mình bảo là bác ơi thế thì nếu mà sản phẩm hiệu quả như vậy thì khi nào bác xuống chung cư ấy Bác đẩy cháu đi dạo mà bác thấy các cụ già mà hay kêu đau nhức mỏi xương khớp ấy Thì bác cứ giới thiệu cái sản phẩm này này để cho mọi người có sản phẩm tốt mà dùng bác nhé và khi đó thì bác bác đã đồng ý và một cái điều vô cùng bất ngờ đó chính là bác giúp việc nhà Dung hiện tại đang là trợ thủ đắc lực nhất của Dung trong việc bán hàng mọi người ạ Vô cùng bất ngờ luôn Đó, chính vì thế nên là chúng ta hãy tích cực xin lời giới thiệu mọi người nhé Và có một cái mẹo như thế này nhá Một cái mẹo vô cùng vô cùng hay mà chỉ có Dung à, Dung nghĩ là chỉ có Dung mới chia sẻ với các bạn thôi Bởi vì rất nhiều người ngoài kia sẽ chia sẻ à, những cái mẹo ví dụ như là khi mà xin lời giới thiệu ấy thì mọi người sẽ bảo là à bạn hãy cho một cái quyền lợi gì đấy cho cái người đi giới thiệu đúng không nào ví dụ như bác giúp việc thì dung hay bảo là bác cứ giới thiệu cho cháu đi cháu sẽ để lại cho bác một hộp là 100 nghìn đúng không ạ chiết khấu 100 nghìn thế là bác vừa có thêm thu nhập cho gia đình đúng không nào đó thì là mọi người sẽ thường khuyên là như vậy đúng không nhưng mà có một cái mẹo như thế này này đấy là bạn muốn ai là người sẽ giới thiệu cho bạn nào bạn nghĩ ai nào phải là những người có mối quan hệ tốt đúng không mà những người có mối quan hệ tốt này có uy tín này thì thường họ có cần cái quyền lợi đấy không ạ thường là sẽ không mọi người nhá những cái người như vậy họ họ họ đã có cái tầm ảnh hưởng rồi họ không cần gọi là vài chục nghìn hay là vài trăm nghìn tiền giới thiệu đâu mà nhiều khi họ, họ còn ngại giới thiệu ấy bởi vì họ cảm giác như là mình đang trục lợi từ từ từ bạn bè mình ấy nhưng mà có một cái mẹo nhỏ như thế này đó là bạn hãy để một cái quyền lợi gì đấy cho cái người bạn mà họ giới thiệu cho đó thì họ lại vô cùng thích họ, họ vô cùng tự hào giống như kiểu là um, dung uh, quen một người bạn và dung bảo với bạn ấy là à mày uh, hôm nay đi mua ở shop này à ôi tao có cái thẻ giảm giá ở cái shop, shop đấy đấy mày cứ đến mày đọc số điện thoại của tao đi là auto là mày được cắt 20% chiết khấu đúng không ạ thì bạn mình sẽ vô cùng sung sướng đúng không nào và bản thân mình cũng tự hào bởi vì hmm, tao đã có một cái ờ, voucher giảm giá ở cửa hàng đấy tao là vip ở cửa hàng đấy đấy đúng không ạ đó thì đấy chính là một cái mẹo mà sẽ giúp cho cái lời cái việc xin lời giới thiệu của bạn dễ dàng hơn rất nhiều nhớ nhá quyền lợi nhưng mà không chỉ cho người giới thiệu mà còn cho người được giới thiệu các bạn sẽ có vô cùng nhiều khách hàng từ nguồn này đấy 60% đấy nhá rồi, chúc các bạn thành công. Chiến lược tiếp theo đó chính là hãy thả mồi câu miễn phí. Nếu như các bạn muốn câu cá vào ao đúng không ạ? Thì các bạn phải thả thính chứ đúng không? Phải thả thính hàng ngày. Vậy thì mồi câu ở đây là gì? Thính ở đây là gì? Các bạn phải thật sự hiểu insight của khách hàng của các bạn. À, họ đang quan tâm đến chủ đề gì này, họ đang muốn có tìm hiểu những thông tin về điều gì thì hãy chia sẻ cho họ những điều đó. Có hai dạng mồi. Thứ nhất đó là sản phẩm vật lý. Đó có thể là những cái sản phẩm đầu phễu um, dạng uh, chip chip rẻ rẻ có thể giúp cho khách hàng dễ dàng ra quyết định mua và họ có thể ờ, dễ dàng trải nghiệm sản phẩm của bạn hơn. Ví dụ như là um, bạn bán xương khớp dạ dày chẳng hạn thì bạn có thể là có những cái sản phẩm như là cao dán xương khớp này, keo xịt xương khớp tầm khoảng uh, vài chục nghìn đến 100 nghìn, 200 nghìn rất là dễ mua đúng không ạ? Để cho họ dễ dàng à, trải nghiệm cái sản phẩm của bạn thì bạn có thể tặng cho họ miễn phí luôn đúng không ạ hoặc là như mỹ phẩm đấy thì hay có cái sản phẩm test ấy hũ mini ấy đó đó chính là những cái mồi câu đấy các bạn nhá những cái mồi câu miễn phí mà mọi người đang dùng rất là nhiều hãy để ý đến điều này nhá hoặc là các bạn có thể chơi mini game đúng không nào để thu hút nhiều cái khách hàng đến với bạn hơn đúng không ạ rồi à, sản phẩm thứ hai đó chính là sản phẩm thông tin đây là dạng sản phẩm mà có thể là ừ, các bạn sẽ vận dụng ờ, đầu óc một hơn một tí nhưng mà nó lại cực kỳ lâu bền nó cực kỳ dài các bạn nhé một cái sản phẩm như vậy các bạn chỉ cần làm một lần thôi thì các bạn sẽ dùng được suốt đời luôn ví dụ như là gì ạ đó có thể là dạng khóa học ờ, dạng gọi là ebook này dạng ờ, một cái tài liệu gì đấy các bạn sưu tầm ở trên mạng sau đấy là viết dựa trên cái trải nghiệm của mình này ví dụ như các bạn đang bán về sản phẩm xương khớp đúng không ạ thì các bạn có thể là có một cuốn ebook là gọi là thức ăn à, dành cho những người à, bị xương khớp đúng không? Và sau đấy là các bạn sẽ sưu tầm những cái kiến thức từ các bác sĩ, các chuyên gia trên mạng này và thêm vào những cái trải nghiệm, những câu chuyện thật của khách hàng của các bạn đúng không ạ? Hoặc là của chính bố mẹ của các bạn vào đấy thì đó sẽ trở thành một cuốn ebook rất là tuyệt vời dành cho những người à, khách hàng tiềm năng của bạn đang à, tìm hiểu về sản phẩm xương khớp đúng không ạ? Đấy, hoặc là chúng ta sẽ có những cái dạng khác ví dụ như là à, nếu như các bạn là có những cái video như thế này chẳng hạn đúng không các bạn có những video chia sẻ về kiến thức này về kinh doanh này về à, về làm đẹp này đúng không ạ về sức khỏe thì hãy hãy đóng gói nó lại hãy đóng gói nó lại thành à, một chuỗi video chẳng hạn để à, gửi link cho người ta khi mà người ta cần đúng không thì đấy là một cách cho đi rất là tuyệt vời một cách cho đi trước rất là tuyệt vời đúng không ạ đó hoặc là một dạng nữa có thể là khóa học đúng không ạ khóa đào tạo này Ờ, ở công ty mình thì thường hay tổ chức những khóa đào tạo miễn phí như vậy để giúp cho khách hàng biết đến biết đến công ty, biết đến sản phẩm nhiều hơn và dần dần qua thời gian họ sẽ thấy những cái khóa học này thật sự là hữu ích mà họ sẽ thích, họ sẽ thích được học. Sau đấy là họ sẽ tin tưởng những con người đang đứng lên đào tạo hay là ban lãnh đạo công ty và cuối cùng là họ sẽ yêu sản phẩm và sẽ yêu cái cơ hội kinh doanh để vào làm việc cùng với công ty, đúng không ạ? Đó. Bởi vì vậy nên là mồi câu miễn phí là một cách vô cùng à, gọi là gì? gọi là lợi hại, vô cùng lợi hại để giúp cho các bạn có thể chiếm trọn trái tim của khách hàng thông qua thời gian. Thế nên hãy sáng tạo, hãy cho thật nhiều cái quà tặng như vậy để khiến cho khách hàng của bạn không thể nào cưỡng lại được các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với chiến lược này. Chiến lược tiếp theo đó chính là trở thành người nổi bật trong hội nhóm. Tại sao lại như vậy? Các bạn hãy tưởng tượng rằng là nếu như các bạn à, đang sử dụng trang cá nhân hay là YouTube hay là TikTok để xây dựng nhân hiệu của mình thì ok cũng ok thôi. Bạn có thể tiếp cận được khoảng vài nghìn người đúng không nào? À, hoặc là trên à, YouTube thì các bạn sẽ xây dựng được một số lượng fan nhất định. Nhưng mà một cách nhanh hơn, một cách nhanh hơn đó chính là hãy đứng trên vai người khổng lồ, hãy sử dụng nguồn lực của người khác. Ở trên mạng xã hội thì có rất là nhiều cái nhóm đang hoạt động vô cùng sôi nổi và ở trong đấy toàn là khách hàng tiềm năng của bạn cả. Vì vậy nên hãy tận dụng những cái mỏ vàng như vậy các bạn nhé Nhưng làm thế nào để tận dụng bây giờ ạ? Làm thế nào? Dung sẽ chia sẻ cho các bạn một mẹo nhé nếu như các bạn nghĩ rằng là à, ví dụ tôi bán xương khớp đúng không? Tôi sẽ tham gia một cái hội nhóm ví dụ như là những người hay đau xương khớp này đúng không ạ? Và các bạn vào đấy, các bạn nghĩ rằng các bạn viết bài chia sẻ về những cái kiến thức về à, điều trị bệnh xương khớp từ thiên nhiên hay là mẹo à, ăn uống dành cho người bị xương khớp này kia và admin duyệt bài cho các bạn và sau đấy các bạn sẽ trở nên nổi tiếng và nhiều người follow. Wow, các bạn đang bị ảo tưởng sức mạnh đấy ạ. Bởi vì tất cả những cái hội nhóm lập ra thì đều có mục đích hết, đúng không ạ? Mục đích hết, mục đích kiếm tiền. Chính vì vậy nên nếu như các bạn cũng cùng bán một cái mặt hàng mà những, những cái người admin đấy họ đang có một chung một cái tệp đối tượng khách hàng mục tiêu thì họ sẽ không duyệt bài cho các bạn đâu. Đúng không ạ? Vậy thì cái mẹo làm thế nào để chúng ta vào được cái hội nhóm đấy và trở thành một người nổi bật đó chính là có ba cách các bạn nhé ba mẹo ba mẹo cực kỳ hay dung sẽ chia sẻ với các bạn mẹo thứ nhất đó chính là hãy làm thân làm thân với các admin đúng không ạ hãy hãy tìm hiểu xem admin của hội nhóm đó là ai hãy vào tường cá nhân của họ hãy like comment bài của họ và comment một cách rất là nhiệt tình và sau đấy là chat chít inbox hỏi thăm họ nếu như họ đang à, có một cái um, lĩnh vực gì đấy kinh doanh một lĩnh vực gì đấy thì các bạn có thể là mua hàng của họ đúng không nào và làm quen dần dần dần dần như vậy thì sau đó họ sẽ dễ dàng à, chú ý đến cái việc xuất hiện của bạn hơn và sau đấy họ sẽ có thể là dễ dàng duyệt bài cho bạn hơn thì đấy là cách thứ nhất cách thứ hai cách thứ hai đó là nếu như trên cái trang trang group đấy họ đang kinh doanh một cái sản phẩm một cái lĩnh vực gì đấy đúng không ạ? Ừ, bạn tìm hiểu và bạn cảm thấy là họ đang kinh doanh một sản phẩm, một dịch vụ gì đấy thì hãy mua đúng cái sản phẩm dịch vụ đó. Bởi vì nếu như bạn bán hàng ở trong đấy thì người ta chắc chắn là sẽ ban ban nick bạn luôn. Nhưng nếu bạn mua cái sản phẩm dịch vụ của họ thì họ lại vô cùng cởi mở để có thể giới thiệu cái sản phẩm dịch vụ đó đến với bạn đúng không ạ? Ví dụ như có những cái trang là đào tạo về bán hàng chẳng hạn thì những cái trang như vậy thường là sẽ của các um, ờ, post mỹ phẩm hoặc là uh, những người làm xây dựng hệ thống đại lý thì bạn hãy hãy quan tâm tới việc trở thành đại lý của họ họ sẽ chia sẻ cho bạn vô cùng nhiều điều và bạn cũng có thể chia sẻ ngay ở trên những cái trang đó thấy không ạ những cái nhóm đó và chính vì vậy bạn từ việc là đầu tiên là người mua hàng bạn sẽ trở thành một người nổi bật trong đó và sau đấy cái công việc tiếp theo đó chính là trở thành à, xây dựng một cộng đồng fan ngay chính từ trong group đấy bước thứ ba bước thứ ba đó chính là các bạn hãy ép thật nhiều ép thật nhiều thành viên và đóng góp thật nhiều vào hãy đóng vai trò như là chủ admin của cái group đấy đi hãy mời thật là nhiều bạn bè vào cái nhóm đấy để cho khi mà bạn đăng cái bài lên đăng bài viết của bạn lên thì chủ à, người chủ người admin của group sẽ nhìn thấy được là à bạn đã cống hiến rất là nhiều cho group này bạn mời được gần 100 người vào group này bạn comment rất nhiệt tình vào các bài viết này họ sẽ cảm nhận được rằng bạn là một người đóng góp tuyệt vời và sau đấy họ sẽ dễ dàng duyệt bài của bạn hơn đó đó chính là ba cách các bạn nhé và khi vào được trong đấy rồi thì hãy chia sẻ thật nhiều điều những điều mà những người khách hàng ở trong đấy họ đang quan tâm những bài viết nào họ đọc nhiều nhất thì hãy đào sâu hơn về những chủ đề như vậy khi đó bạn sẽ xây dựng hãy sẽ đứng được trên vai người khổng lồ và xây dựng được một lượng fan khổng lồ mà không phải đi kiếm ở bất cứ đâu đây là chiến lược cực kỳ khủng hãy áp dụng thành công các bạn nhé chiến lược tiếp theo đó chính là bài trình bày 60 giây à, mình chắc chắn rằng là các bạn sẽ thường được hỏi bởi những người thân bạn bè này hay là tham gia một cái buổi hội thảo một lớp học nào đấy mọi người sẽ hỏi là bạn tên là gì bạn đang làm nghề gì đúng không nào và chúng ta sẽ thường trả lời một cách rất ngắn gọn là à tớ là dung tớ đang kinh doanh thực phẩm chức năng và đến đấy là kết thúc đúng không nào? Và xin chia buồn với các bạn là các bạn đang bỏ lỡ một cơ hội vô cùng tuyệt vời để có thể giới thiệu thêm về sản phẩm dịch vụ của các bạn và đối tượng khách hàng bạn quan tâm để những người này có thể giới thiệu khách hàng thêm cho bạn, đúng không ạ? Nên cái chiến lược bài trình bày 60 giây này sẽ là một cái chiến lược vô cùng kinh khủng để giúp cho các bạn giới thiệu sản phẩm mọi lúc mọi nơi. Nhớ rằng đây không phải là một bài bán hàng, đây là một bài giúp người khác hiểu về sản phẩm dịch vụ khách hàng của bạn để họ có thể giới thiệu thêm khách hàng cho bạn nhớ nhé và cách trình bày bài 60 giây này như thế nào Dung sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay sau đây trong 5 giây đầu tiên, các bạn hãy giới thiệu về tên và lĩnh vực ngành nghề các bạn đang tham gia một cách ngắn gọn. Mình là Dung, CEO của thương hiệu Hublux, chuyên về các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Từ giây thứ 5 cho đến giây thứ 25, các bạn hãy giới thiệu kỹ hơn về sản phẩm, dịch vụ mà các bạn đang cung cấp, về USP của sản phẩm chẳng hạn để giúp cho khách hàng có thể dễ dàng tưởng tượng và à, hiểu rõ hơn. Mình đang có một sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho các chị em phụ nữ, đó chính là Queen Herb Lux bổ sung nội tiết tố, giúp cho các chị em phụ nữ giảm được tình trạng khô hạn, stress, căng thẳng, bốc hỏa và giúp cho các chị em phụ nữ có một làn da căng mọng như tuổi đôi mươi, luôn gìn giữ được vẻ đẹp thanh xuân của mình trong giây 25 cho đến giây 45 hãy nói về đối tượng khách hàng mà bạn đang muốn xin lời giới thiệu. Nếu như các bạn quen biết những người phụ nữ đã trên 30 tuổi và có các tình trạng sạm, nám, tàn nhang hay là dễ bốc hỏa và từ giây thứ 45 cho đến giây thứ 55 các bạn hãy kêu gọi hành động, một hành động gì đấy mà bạn muốn người nghe phải làm cho bạn thì hãy giới thiệu cho Dung nhé. Và 5 giây cuối cùng hãy nhắc lại tên và ngành nghề mà bạn đang tham gia. Mình là Dung, chuyên về các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herblux. Dung có thể lấy ví dụ như sau. Mình là Dung, hiện tại mình đang là CEO của thương hiệu Herblux chuyên về các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và hiện nay thì công ty mình đang có một sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho các chị em phụ nữ, đó chính là viên uống In Herblux bổ sung nội tiết tố nữ, giúp cho các chị em có thể giảm được tình trạng bốc hỏa, căng thẳng, mệt mỏi và làm cho làn da của các chị em luôn căng mọng, tràn đầy sức sống như tuổi 20. Và nếu như các bạn có quen biết những người phụ nữ trên 30 tuổi thì hãy giới thiệu cho Dung nhé. Mình là Dung, chuyên về các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lux. Nếu như các bạn thích video vừa rồi thì hãy nhớ like và subscribe ngay cho Dung ở dưới nhé. Và đừng quên bấm nút chuông để mỗi khi có video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Dung. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.